Hello, xin chào các bạn Hôm nay mình có hai chiếc Mi Band 6 ở đây và những chiếc Mi Band 6 này thì thời gian ờ, cái đây mấy hôm ấy là bên mình có về và nhận được sự đặt đơn hàng của các bạn rất là nhiều ấy và nhân dịp thì bây giờ đang rảnh rỗi thì mình sẽ làm một clip mở hộp nhanh và hướng dẫn các bạn cài đặt chiếc Mi Band 6 này cho lần đầu bởi vì rất là nhiều bạn ờ, uh, đặt hàng bên mình và nhận được hàng mà không biết cách kết nối làm sao ấy thì ngày hôm nay mình ờ, các bạn xem cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua về Mi Band 6 này trước đây là cái sản phẩm vòng đeo tay mới ra mắt nhất của Xiaomi vào thời điểm hiện tại thì uh, nếu bạn nào muốn dùng sớm ấy thì uh, đang có vấn đề là hiện tại chưa có tiếng Việt hoặc là chưa có tiếng Anh mà chúng ta phải dùng tạm uh, tiếng Trung Quốc bởi vì đây là sản phẩm nội địa bản quốc tế hiện tại chưa có đó thì Miên 6 nó sẽ khác Mi Miên 5 ở cái điểm nào thì mình thấy một điểm duy nhất mà mình cảm nhận ngay từ đầu ấy bởi vì mình chưa trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này thì mình chưa rõ và các công nghệ của nó thì mình chưa đọc qua <laughs> mình nói là như vậy nhá thì uh, cái ngay từ đầu mình cảm nhận được đó là cái màn hình của Miên 6 sẽ lớn hơn rất là nhiều nó gần như là tràn hết được cái mặt này đó và có đường cong như này đây là chiếc pin năm nhá đó pin năm thì năm ngoái là mình đã làm rất là nhiều clip hướng dẫn tiếng việt các thứ rồi bây giờ nó tự động có tiếng việt rồi và pin 6 thì chưa có và trên ờ, cách đóng gói thì nó cũng tương tự như mi 5 thôi đó các bạn nhìn nhá thì bây giờ mình sẽ mở hộp một chiếc cho các bạn xem thì đầu tiên là xem qua về hộp trước thì ờ, mi 6 được thiết kế hộp nó khá là giống mi 5 mặc dù là có màu sắc ở trên hộp nó sẽ hơi khác một chút và ít hoa văn hơn đó trên bên tay mình đây là mi band năm và đây bên này là mi band sáu nha thì cái hộp của nó sẽ không phải là màu đen tuyền như mi band năm nữa và có đường gân như này và nó chỉ đơn giản là nó sẽ là một màu đen sau đó là nó sẽ vần nhũ óng óng như này các bạn này đó các bạn nhá à, số 6 được nhìn đây và bên trên hộp sẽ ghi chữ là Xiaomi à, à, ghi chữ là Mi Smart Band sáu à, bằng tiếng Trung Quốc như thế này trên Mi Band năm nó chỉ ghi bằng tiếng Trung Quốc thôi đó nhưng đây vẫn là sản phẩm nội địa nhá đó bên trên hộp này thì nó có các chức năng cơ bản thì uh, bây giờ chúng ta có thể tập thể dục này chúng ta có thể kiểm tra về cái này chống nước là chúng ta có thể bơi được đúng không và báo thức cũng như là kiểm soát giấc ngủ này cái, cái này không biết là gì và đây là sạc nhanh nha phía này có thêm một số chức năng khác như màn hình sẽ lớn hơn là 1,56 ạ mà màn hình là màn hình AMOLED thì ở ngay trên chiếc sản phẩm Mi Band 5 nó cũng tương tự như vậy thôi nó chỉ có khác là màn hình Mi Band 5 nó sẽ to hơn Mi Band 4 một chút nhưng Mi Band 6 này nó sẽ là màn hình lớn hơn và đây là AMOLED cho nên chúng ta sẽ sử dụng ở ngoài ánh sáng mặt trời rất là tốt và có thêm một chức năng nữa mà mình thấy ờ, nó in là O2 mà không biết có phải là giống cái chức năng ờ, đo được không lượng oxy ở trong máu giống như áp Apple OCD6 hay không đó thì chức năng cơ bản nó là như vậy còn cái thông tin ở đằng sau thì nó cũng tương tự như ở Mi Band 5 thôi ví dụ như là ừ, pin là 125 mAh này sẽ thần tượng pin của nó sẽ dùng tương tự như ờ, Mi Band 5 mình nghĩ là vậy và Android 5 trở lên hoặc là iOS 10 trở lên đó tất cả thứ đều như vậy thôi đây là sản phẩm đến từ nội địa Trung Quốc thì uh, tất nhiên là nó hoàn toàn tiếng Trung cả Trung Quốc cả đúng không? Thì uh, hiện tại bên mình đang có rất là nhiều hàng nhé, các bạn đặt hàng cái đặt hàng thôi, mình toàn hàng nguyên siêu như này này. Giá thì hiện tại chưa đến một triệu đâu. Đó, nguyên siêu như này nhá. À, bây giờ mình sẽ mở siêu ra xem thế nào. Bên trong mình nghĩ chắc nó cũng sẽ giống bvn năm mà thôi. Đó, bởi vì bán nhiều nhưng mà toàn bán online với ở shop bóc là nhiều khi không để ý. Đấy nha. À, đó, EC Mi năm, không khác thế nào và cái đóng gói đây Mi năm rồi đây đó, các bạn nhìn nhá. y xì nhá, giống hệt nhau nhá giống hệt mi 16 mi 5 giống hệt nhau thì ở bên này là chúng ta sẽ có sách sử dụng đây này sách sử dụng ở phía này này đó đây. À, toàn bằng tiếng uh, Trung Quốc thôi đó toàn tiếng Trung Quốc thôi bên này là sẽ có dây sạc này dây sạc này tương tự như dây sạc của Mi B5 đây nha đó một cái dây sạc rời như này và tất nhiên rồi sản phẩm chính đây mi band 6 viên siêu túi à, đó các bạn có thể nhìn thấy màn hình rất lớn không đây này hơn một inch còn đây là màn hình của mi band 5 nhé đây là màn hình của mi band 5 này đó mi band 5 thì nó chỉ là màn hình vuông thôi nó vuông chỗ này như này thôi mình sẽ chút nữa mình sẽ kích hoạt để so sánh cho nó rõ dễ hơn còn bên 6 thì màn hình là màn hình AMOLED nên là lúc bật lên là chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều màu rất là nhiều màu sắc ở đây đúng không bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái Mi Band 6 này trước và sau đó mình sẽ so sánh qua với cái Mi Band 5 kia xem màn hình sẽ khác nhau như thế nào nhá đó cái sạc này thì tương tự như sạc của Mi Band 5 thôi cứ để mà hút này đó, và cắm vào cổng USB thôi chúng ta sẽ không được tặng theo uh, à, adapter sạc chính vì vậy là chúng ta phải dùng chung điện thoại nhá ok bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt thì khi bật lên ấy thì thì uh, các bạn sẽ nhìn thế này đây nó sẽ là một màn hình và có cái tiếng chung ở đây tiếng chung này thì uh, hiểu ý của nó là kết nối điện thoại gì đó hay gì đó nha mình cũng không giỏi tiếng chung lắm nhưng mình hiểu là như vậy không quan tâm nó nhiều đúng không thì khi ở trên điện thoại của các bạn ấy thì các bạn cài giống như trước mi band khác thôi là các bạn cài cho mình cái mi fit nhé đây này cái mi fit này đó. thì bây giờ là hiện tại chưa có cách cài tiếng Việt ừ, chắc là mấy nơi có khi nào có mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn đó sau khi các bạn cài cái MiFID này vào thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái tài khoản MiFID đó mình sẽ chờ và mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn nhá đấy nhá sau khi tải xong thì à, các bạn cứ mở thôi đó thì ở trên này nó sẽ yêu cầu các bạn tạo một cái tài khoản thì mình sẽ dùng luôn Google cho nó nhanh hoặc là Facebook cũng được đấy, chọn luôn Google cho nhanh nhá đăng ký này thì tất nhiên là chúng ta sử dụng Việt Nam rồi đúng không đó. đồng ý hết cái điều khoản của Xiaomi đi đây, thì bây giờ là mình sẽ đặt tên nhá Dũng đẹp dai thôi Dũng thôi nhỉ đó bây giờ giới tính này giới tính của mình là nữ này mình chọn ngày tháng năm sinh thì mình sinh năm 2000 2000 2001 vào tháng à, tháng 10 đó mình chọn chiều cao chiều cao của mình là 1 m 48 cân nặng là uh, 51 kg đó mục tiêu hoạt động của mình sẽ một ngày mình sẽ đi được 10.000 bước chân ok thế thôi à, muốn chụp ảnh nữa thì vào đây là chụp ảnh tự sướng là xong đó thì đơn giản là bây giờ cả cái tài khoản miễn phí rất là nhanh như vậy đó thì cái gì tôi hỏi tôi hiểu và tôi biết luôn nhá cho phép tất cả sử dụng đi bây giờ là mình sẽ ấn kết nối vào vòng đôi tay này thì bằng cách là mình sẽ ấn vào dấu cộng này sau đó mình chọn là vòng đôi tay nhá đó sau đó là đồng ý đi tôi biết luôn cho phép tất cả đây đó duy trì cho duy trì nha bây giờ nó yêu cầu là bật bluetooth lên ok bật bluetooth đó, hoàn tất này sau đó à, ờ, ở ừ, bên này nó hỏi nha bây giờ sẽ để bên cạnh này à chúng ta sẽ để bên cạnh nhá đó bây giờ nó có thử là hình như hiện tại có hai con bên này sẽ bị rối sao ấy lại nhá nếu một con ở bên cạnh thì nó dễ hơn để hai con bên cạnh là nó sẽ khó tìm đấy ok này đó sau khi tìm được nó sẽ hỏi trên đồng hồ này đó, các bạn chú ý nhé nó sẽ hỏi đồng hồ là nếu để cái mi năm bên cạnh thì nó hỏi thì phải tắt đi và làm lại khi nào nhận được cái mi 6 nhận được như này thì chúng ta sẽ ấn vào đồng ý nhá đó, mình sẽ ấn vào đồng ý này màn hình AMOLED này hiển thị ánh sáng rất tốt đó các bạn nhìn thấy nhá tất cả giao diện nó sẽ đầy như này rồi đây hiện tại bây giờ nó chỉ có tiếng Trung thôi à, đang cài đặt tiếp này cứ chờ đợi và kiên nhẫn nha đó, nó hướng dẫn ngay trực tiếp màn hình của Mi Band 6 luôn này đó đây ở trên à, phần mềm uh, Mi Fit thì nó sẽ hiển thị tiếng Việt như này như hiện tại những cái chiếc Mi Fit là Mi Band 6 uh, uh, đến từ thị trường nội địa Trung Quốc mà bây giờ đang phân phối ấy, thì hiện tại chưa có đâu nhưng mà thời gian nữa thì nó sẽ có giống chiếc Mi Band 5 thôi còn nếu mà chưa có cách ừ, có muộn ấy, thì mình sẽ tìm cách để mình hướng dẫn các bạn cài được tiếng Việt vào đây nhá Đó. ok đang cập nhật tài nguyên của thư viện cho nó cập nhật tài nguyên thư viện nhá ok cái đó xong rồi nhá đã cập nhật tài nguyên tất cả thứ xong rồi nhưng mà nó vẫn là tiếng trung thôi và một thời gian nữa thì sẽ có cách cài tiếng việt thôi nó là nhanh thôi bởi vì là như bên năm bây giờ chúng ta sử dụng tiếng việt thoải mái rồi đúng không đó màn hình rất là lớn này bây giờ chúng ta bắt buộc là nếu mà muốn thông báo chúng ta phải bật, bật thông báo hết lên nhé đó. bật hết thông báo lên thông báo và nhắc nhở này đó thông báo gọi bật lên này à, nhưng trước khi thông báo thông báo bật cái quyền cho cái app này được thông báo đã cho phép hết đi vào đặt này. đây chúng ta sẽ bật cái này lên nhá Đấy, được phép hết cập nhật đó thông báo trì hoãn như nào này. này. thông báo ứng dụng này thì bây giờ chúng ta muốn làm ứng dụng nào chúng ta sẽ chọn vào đây để cho nó có thông báo hay không ví dụ như là đây nhá chúng ta sẽ mở ứng dụng này Đó, ngồi lâu hay như nào nó sẽ nhắc nhở này tin nhắn chúng ta sẽ bật lên này Đó. bật hết lên ok theo dõi sức khỏe này cập đặt vòng đeo tay này à đây chúng ta sẽ có tiếng Anh trước rồi này đó chúng ta sẽ có một cái là tiếng Anh nhé là chúng ta sẽ cài đặt này đó. tôi chọn tiếng Anh này ok thì chúng ta sẽ có cái tiếng Anh ở vòng ngón tay đó rất may là chúng ta sẽ vẫn có cài tiếng Anh chỉ không có tiếng Việt thôi đó, chứ nếu mà tiếng Trung thì cũng hơi buồn cười họ mình đang à, đang bán và bị à, khách hàng nhiều nhiều khách hàng sẽ không biết cài và thông báo là à, không có tiếng tiếng Anh hay là chỉ có tiếng Trung thôi nhưng hôm nay mình làm cái video hướng dẫn cài thì nhân tiện đây thì mình phát hiện ra là nó có cả tiếng Anh đó thì ở trong phần cài đặt này nha mình vào lại này đây này vào cài đặt phần à, cài đặt vòng đeo tay này đó sau khi đã chọn ngôn ngữ này thế thì trong này sẽ có tiếng Anh này đó và tiếng Italy cũng như tiếng Đức tiếng Pháp và một số tiếng ở châu Âu này cũng không riêng gì tiếng Trung Quốc cả là chúng ta có vẫn có những cái ngôn ngữ um, dễ sử dụng ví dụ tiếng Anh và nếu tiếng Việt thì chắc là chỉ thời gian nữa là chúng ta sẽ có thôi đó thì cái Mi Band 6 nó cũng rất là dễ dàng cài đặt như vậy đây đấy nha các bạn thấy thế nhá còn bây giờ nếu mà như mà các bạn không muốn sử dụng cái Mi Band sáu này nữa mà các bạn muốn uh, uh, xóa cài đặt đi và à, muốn kết nối điện thoại mới hoặc các bạn có đổi điện thoại muốn kết nối điện thoại mới thì các bạn làm theo cách này cho mình nhé thì đầu tiên là nó có tiếng Anh thì dễ rồi đúng không đó, ờ, đó là bài là sẽ đã có tiếng Anh rồi đó thì các bạn sẽ vào cái phần đó thông báo thời gian là nhịp tim này rất hay thông báo được ở à, thời tiết ở Hải Phòng nữa xem này đó Hải Phòng nhiệt độ bây giờ đang 28 độ C đó, độ ẩm đang tăng cao đó đấy nha bây giờ nếu mà muốn các bạn muốn kết nối điện thoại khác ấy, thì các bạn vào đây giúp mình đó là các bạn vào phần cài đặt nha đây này đó, vào phần này, này cứ trượt thôi đây vào phần setting này, đó còn sau các bạn vào cái phần là factory reset đây đó sau đó ấn vào đây Đấy, sau khi làm bước này xong ấy thì các bạn sẽ uh, có thể kết nối điện thoại mới được điều việc bắt buộc là phải như thế nhé chứ không phải là các bạn Ờ, đang kết nối điện thoại này và các bạn muốn đổi sang điện thoại khác các bạn chỉ là bật bluetooth lên là xong không làm được đâu nhé các bạn phải đặt lại như này đây bây giờ nó trả lại trạng thái ban đầu này màn hình rất là lớn đúng không và các bạn phải cài lại cái WiFi và các bạn chiếc điện thoại mới và các bạn kết nối đó nha cái cài đặt thì rất là đơn giản thôi các bạn còn à, bây giờ sẽ cùng ngắm qua một chút về cái màn hình của nó này ở đây thì mình thấy um, màn hình rất là lớn rồi và nó có bo theo uh, bo theo cái à, cái khung của của của màn hình rất là đẹp và cái điều mà mình thấy hơi buồn cười là bên dưới này bên dưới thì nhìn nó không được cân cho lắm nó hơi lệch đó có mỗi như thế thôi còn BBN 6 với BBN 5 thì mình thấy tương tự dùng giống nhau còn cái chức năng mà đo gì cả à? đo đo oxy hay cái gì đó thì mình cũng chưa tìm hiểu qua kỹ các bạn có thể xem ở trên mạng một số bạn bạn review ấy còn bây giờ thì xem qua thử BBN 5 nó khác BBN 6 ở chỗ nào nhá đó các bạn có thể nhìn thấy nhá bên này mình đang có một chiếc BBN 5 mà bên 5 thì mà mình là một inch mà hình của Mi V5 là một inch và năm ngoái thì được quảng cáo là to hơn rất là nhiều so với mình Mi 4 cũng là màn hình màu như đến bây giờ thì Mi Band 6 ra mắt và màn hình nó toàn rất là nhiều nữa và nâng cấp là thấy rõ rệt nhất đó là màn hình đúng không và nó là màn hình super à, màn hình AMOLED mình xin lỗi không phải super AMOLED mà AMOLED nó chỉ là AMOLED thôi đó và thì khi uh, việc đấy thì chúng ta sẽ ra ngoài ánh sáng là nhìn sẽ rất là rõ đúng không nhìn ánh sáng rất là sướng luôn đó thông số cơ bản của Mi Band 5 năm ngoái như này đây đó xong có đúng không hay không ở trên này thì không ghi là màn hình một inch nhưng mà mình thấy nhớ thông số không nhầm là thông số là một inch còn Mi Band 6 này nó to rất nhiều nhưng cái mi 6 buồn cười cái là mình thấy cái này hơi lệch và đây là con thứ hai mình được biết là cũng bị hơi lệch một chút khi mà có một khách hàng đã khiếu nại bên mình là khi bóc hộp ra là cái màn hình của mi 6 tại sao nó lại hơi lệch ở bên trên so với bên dưới và hơi lệch ở hai bên bên này này bên này nó sẽ nhỏ hơn hẳn và bên này nó sẽ hơi to hơn một chút này đó nhưng mà mình bóc ra thì con nào mình cũng thấy nó là như vậy đơn giản là như vậy thôi và hiện tại bây giờ nếu bạn nào muốn mua mi band 6 ấy thì giá của nó chưa đến một triệu và chi tiết nhất thì các bạn vào website msm.vn nhé và bên mình có ship xe đôi toàn quốc cho các bạn nếu các bạn vào đấy và các bạn đặt hàng hoặc là các bạn thể đặt hàng ở trên fanpage là mnm.vn luôn hoặc cũng thể là comment ở dưới video này là mình sẽ gọi điện và hướng dẫn các bạn cách đặt hàng bên mình ship xe đôi toàn quốc nhận được hàng mới phải thanh toán và bảo hành các sản phẩm này đến 6 tháng lỗi đổi máy khác chứ không cần phải là sửa chữa hay gì cả đó ngày hôm nay mình làm clip ngắn gọn là mở hộp và hướng dẫn các bạn cách đặt như vậy thôi các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ mọi người cùng xem và cho mình một like nhớ subscribe kênh youtube của mình nha cảm ơn các bạn xem clip chào tạm biệt các bạn